Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một loại bánh vừa lạ vừa quen đến từ dâu tây và chân xanh nhé Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần dâu tây tan chảy mình sẽ làm một đáy gelatin Tiếp theo mình sẽ xay 200g dâu tây Mọi người cũng có thể sử dụng dâu tây đông lạnh để một tí nữa dâu mình đông bình thường mình sẽ lấy 50 gram đường không mất thời gian làm nguội và gelatin sẽ đông lại nhanh hơn tiếp theo mọi người đổ một cái khuôn và cái khuôn của mình ra bọc sẵn giấy phim giờ mình sẽ ngâm 3 lá gelatin cho phần kem Tiếp đến phần kem mình sẽ dùng 150g Phần kem cheese thì mình sẽ dùng 230g Đi kèm với 60g đường Tiếp theo mình sẽ bào vỏ bánh vắt nước của nửa trái chanh sau đó hấp nóng lên để hòa tan gelatin nếu như mà mọi người thấy nước chanh không đủ hòa tan gelatin thì sau đó mọi người có thể bỏ vào trong nồi thì sau một quay thêm một tí khoảng 50 giây Cho hỗn hợp tiên và nước chanh vào trong kimchi Trộn nhẹ sau đó dùng máy đánh một lần nữa. pha siro nước mắm ở đây mình dùng 25 gram đường và 25 gram nước sôi tiếp đó sẽ là nửa chai chanh để tạo mùi thơm cho siro của chúng ta thì kem làm hai phần một phần là túi có đuôi còn phần kia là túi không có đuôi bắt đầu dựng bánh mình sẽ sử dụng một cái khuôn 20 cm sau đó bỏ một miếng mica vào để cho bánh không dính vào khuôn tiếp đến phần đáy bánh mình sẽ sử dụng bát bánh biscuit trụ khuôn mà mình đã hướng dẫn trong video trước sau đó thì mình sẽ dùng siro chắc lúc nãy để tay tan chảy đã đông đá lúc nãy gỡ phim ra và để vào chấm bánh sau khi để dịch phần dầu tay tan chảy vào, mình sẽ dùng cái túi có đường ở đây để bắt phần yên cuối cùng để cắt một ít chanh và dâu để làm trang trí thì mình tắt muối sau đó cắt hạt lựu dầu hành vừa cắt sợi vừa cắt hạt lựu mình đã làm mất video cắt dầu mà bây giờ chỉ còn chậm thôi xin lỗi giờ mình sẽ cắt bánh cho mọi người thấy nó tan chảy như thế nào nhé Nếu thích video này thì đừng ngại bấm like nhé Subscribe kênh của mình để cập nhật thêm nhiều video về hướng dẫn làm bánh và lifestyle Mình sẽ ra video vào mỗi cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau